Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bước sang tuần mới, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021 giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có báo hiệu mặc dù trong tuần bạn kiếm được nhiều tiền nhưng chưa chắc đã giữ được tiền trong tay. Tuần này, bạn tuổi Tý đang gặp được thực thần chiếu mệnh cho thấy bạn đang có được nguồn tài lộc, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán, được phát tài phát lộc, có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh với mình. Tuy nhiên, trong tuần này, với bạn tuổi Tý lại gặp đại hao là hung tinh xuất hiện, cho nên rất có thể bạn sẽ phải à, chịu những sự cố bất ngờ mà bạn không thể lường trước được. Với bạn tuổi Tý nên có tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những khó khăn, chớ nên chủ quan tiêu xài hoang phí vì thấy tiền kiếm quá dễ dàng. Và với bạn tuổi Tý, công việc của bạn trong tuần mới này cũng không được suôn sẻ do bạn đang bị tiểu nhân quấy phá, bản mệnh từ đầu tuần đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc bị sa sút, dường như quãng thời gian này tinh thần của bạn thiếu đi sự chiến đấu. Và với bà tuổi Tý, con đường tình duyên của bạn cũng chưa thực sự được tốt. Đôi khi có những con sóng gió trong gia đình nổi lên khiến cho bạn phải chịu những cuộc tranh cãi, những áp lực đến từ gia đình và khiến cho bạn càng ngày càng mệt mỏi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021 Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang có điểm báo trải qua một tuần đang thiếu đi sự may mắn trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Sửu, dễ nảy sinh ảo tưởng về tình cảm mà đối phương dành cho mình và cuối cùng chẳng thể có được tình yêu mà mình mong muốn. Và với bà tuổi sửu đầu tuần vừa có tiền về tay thì đã mất mát một cách nhanh chóng, tiền như cát chảy qua kẻ tay, chẳng biết làm thế nào giữ được. Với bà tuổi sửu dễ bị tiểu hao, làm cho hoa mắt chóng mặt, chẳng hề kiểm soát được số tiền mà mình đã chi tiêu. Công việc tuần này của bà tuổi sửu mặc dù đang có được ấn quan tương trợ, song mọi chuyện vẫn phải tự dựa vào sức mình là chính. Bán mệnh càng chăm chỉ cần cù thì càng dễ có được thành quả như mình mong muốn. Lại thêm, trong tuần đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh vào cuối tuần, cho nên với bà tuổi sửu cần phải biết điểm dừng cho mọi chuyện, chớ nên để cho kẻ tiểu nhân đôi thúc xúi dục mình đi theo con đường xấu mà lại hỏng hết mọi chuyện. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo trải qua một tuần gặp hung vận nhiều hơn cát vận. Tuần này, với bạn tuổi dần, khi đang bị ngụ quỷ là hung tinh đeo bám, bản mệnh dễ bị tình cảm làm cho mù quáng, chẳng phân biệt được chuyện đúng sai. Có thể với bạn tuổi dần vì tình cảm cá nhân mà bạn làm tổn thương tới chính những người thân yêu của mình. Hạnh phúc gia đình bị lung lay khi bạn vô tình đặt đối phương lên cao hơn vị trí người thân khiến cho mọi người thấy tổn thương sâu sắc. Con đường công danh của bạn tuổi dần trong cái tuần mới này, công danh sự nghiệp của bạn đang gặp những quãng thời gian khá khó khăn bạn cứ vừa cất bước tiến lên thì lại bị cản trở, thiên quan chiếu mệnh không ngừng tung ra những lời đồn thổi thị phi khiến cho bạn mệnh tuổi dần, không có được lòng tin của mọi người. Con đường tài lộc của bạn tuổi dần trong tuần mới này có lẽ đây là điểm sáng duy nhất của bạn trong tuần khi với bạn tuổi dần kiếm được tiền đầy tay, tài lộc nhiều không kể xít, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều không thiếu tiền tiêu. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình tình duyên của bà tuổi Mão lại không được khởi sắc cho lắm. Với những mâu thuẫn, bất đồng trước đó vẫn chưa được giải quyết, sự trốn tránh của bạn tuổi mão thậm chí là còn khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Và tử vi tuần mới này với bạn tuổi mão cũng cho thấy bạn đang bị cuốn đi bởi công việc không mấy quan tâm tới những chuyện khác nữa. Bản mệnh tuổi mão, thời điểm đầu tuần cực kỳ là bận rộn, chuyện gì cũng đến tay, nhưng bù lại sẽ được đền đáp xứng đáng cho bạn. Tuy nhiên, tới giữa tuần với bạn tuổi mão thì vận trình của bạn lại đang có sự xa sút Bạn tuổi mão dễ bị thương quan chiếu mệnh, làm cho suy sụp về tinh thần, thiếu đi sự chỉn chu, cẩn thận trước đó mà rất dễ mắc phải những sai lầm không thể chấp nhận được. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này, với bạn chẳng cần phải lo lắng điều gì khi bạn đang gặp được cát tinh thái âm chiếu mệnh cho thấy sẽ có người nữ là quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn tuổi mão kiếm tiền một cách nhanh chóng, chẳng lúc nào tiền bạc thiếu thốn cả. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy trong tuần bạn tuổi thìn đang gặp dịch mã là động tinh chiếu mệnh, tình yêu lứa đôi có thể bị thay đổi vì khoảng cách, bạn mệnh tuổi thìn không thể có nhiều thời gian dành cho nửa kia và cái điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Và trong tuần mới này với bạn tuổi thìn, đối với những bạn đang quản độc thân thì nhìn đâu cũng có được cơ hội cho gặp gỡ, làm quen thêm với những người bạn mới. Nhưng sự thực là bạn vẫn chưa thấy ưng ý với bất cứ ai và thà cô đơn chứ không chịu tạm bợ. Cái chuyện kiếm tiền của bạn tuổi thìn trong tuần mới này trở nên khá khó khăn trong những ngày đầu tuần. Bạn tuổi thìn dù đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng chỉ có đồng ra đồng vào, đủ an tiêu. Ờ, trong ờ, khi kiếp tài chiếu mệnh khiến cho bạn có sự hao hụt mất đi một khoản khá lớn vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý về tiền bạc. Công việc của bà Tú Thìn trong tuần mới này, thời điểm đầu tuần không được mấy thuận lợi và bà Tú Thìn đang chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Phải tới khi chính ấn xuất hiện thì mọi chuyện mới được giải quyết và bà Tú Thìn mới dần tìm lại được phong độ cho mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang trải qua một tuần hung cát đan xiên, có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Bản mệnh tuổi Tỵ dễ chịu ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc, song bạn lại thiếu đi sự quyết đoán, cho nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Trái lại, con đường công danh của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này, công danh sự nghiệp của bạn lại có được nhiều bước tiến triển vượt bật. Nhất là khi bạn tuổi tỵ đang có được sao thái dương là cát tinh nhập mệnh, bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, phù hợp với năng lực của bản thân mình nữa rồi. Và trong tuần mới này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được sao thiên ấn chiếu mệnh cho thấy nếu như bạn tuổi tỵ phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến xa hơn, tiến nhanh hơn nữa trên phương diện công danh sự nghiệp của mình. Bạn tuổi tỵ cần phải nắm bắt thời cơ trong tuần, đặc biệt là thời điểm giữa tuần để mình đừng có bỏ lỡ mất thời cơ. Về chuyện tiền bạc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này lại đang có điểm báo chẳng có được sự may mắn Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài chiếu mệnh, làm cho bạn bị thua lỗ, làm ăn kinh doanh, lại lời chẳng thấy, mà chỉ toàn là thua lỗ mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà Tử Ngọ, xem tử vi cho thấy bà Tử Ngọ trong tuần đang có sao thái tuế chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà Tử Ngọ không tránh được những khó khăn, trở ngại, nhưng với tinh thần bất khuất, kiên cường của bạn mà bạn hoàn toàn có thể vượt qua được mọi khó khăn mà tiến tới mục tiêu đã định. Với bà tử ngọ, thời điểm này chính quan nâng đỡ cho nên bà tử ngọ sẽ đạt được những thành công lớn nhờ việc biết vận dụng, phát huy thế mạnh của mình và luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ thay vì thoái thác khi thấy khó khăn. Cái nguồn tài lộc của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này sẽ đến chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Bạn đừng có quá sốt ruột bởi phải có làm thì mới có ăn, không thể vội vàng được. Với những nỗ lực và cố gắng mà bạn tuổi ngọ đã bỏ ra trong khoảng thời gian này, chắc chắn bạn sẽ nhận được thành quả rất chi là khả quan. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ, con đường tình duyên của bạn không có nhiều biến động đối với bạn trong tuần này. Và bạn tuổi ngọ biết mình đang cần gì, tìm kiếm điều gì nên không phải à, mê không mãi mê đi theo đuổi những ước vọng xa vời, chấp nhận ở in và an phận thụ thường. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi ở thời điểm này có được sự trợ giúp của các tinh là sao bách Việt chiếu mệnh, bạn mệnh. Nếu còn độc thân, sẽ có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quyên, tìm hiểu những người khác phái, sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, đối với những bạn đã có gia đình hay là những bạn đã có đôi có cặp thì đây không phải là tin vui với bạn vì bạn rất dễ siêu lòng trước sức hút của các mối quan hệ ngoài luồng khiến cho tình cảm lứa đôi bị rạn nứt, thậm chí là đứng trên bờ vực tan vỡ nữa. Và với bạn tuổi mùi trong tuần mới này, cái nguồn tài lộc của bạn đang có sự bất ổn, bạn có tiền đấy, nhưng mất tiền lúc nào chẳng hay. Với bạn tuổi mùi vốn là người cẩn thận, nhưng ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm khi kiếp tài chiếu mệnh sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm lấy những gì mà bạn đang có. Trong công việc, bạn tuổi mùi tuần mới này, tử vi nhắc nhở bạn cần phải cố gắng nắm chặt lấy thời cơ, tự dựa vào sức của mình, chứ đừng có trông chờ quá nhiều vào người khác, tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi mùi càng chủ động thì càng dễ thành công hơn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần đào hoa khá vượng, cát khí lan tràn sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn tuổi thân đi lên trông thấy. Và trong tuần, đối với các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng khi chung tay chung bước về chung một nhà. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi thân lại đang gặp sao thiên cẩu là hung tinh chiếu mệnh, có thể sẽ khiến cho bạn tuổi thân đánh mất đi cơ hội để thể hiện mình, cơ hội ngay trước mắt nhưng lại bị kẻ khác nặng tay trên, bản mệnh chỉ biết ngậm ngùi, rút kinh nghiệm cho mình mà thôi. Cuối tuần, với bạn tuổi thân, hãy dành thêm thời gian để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đừng có mãi mê ham chơi mà năng lực mãi bị dậm chân tại chỗ. Như vậy thì dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa cũng khó bề thăng tín được. Về con đường tài vận của bạn tuổi thân trong tuần mới này, đầu tuần sẽ là khoảng thời gian cực kỳ là tốt để cho bạn có được nguồn thu nhập về tay. Nhờ thực thần chiếu mệnh, đang đến bên chia chở và giúp cho bạn có được mọi sự thuận lợi. Bạn tối than cần phải chú ý tới cuối tuần, cái nguồn tài lộc của bạn bị sa sút, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh tuổi Dậu rất có thể sẽ được người ấy tạo cho nhiều niềm vui bất ngờ, tình cảm càng ngày càng thăng hoa. Bên cạnh đó, trong tuần mới này với bà tuổi Dầu lại đang gặp được sao thiên đức chiếu mệnh là cát tinh và đây là dấu hiệu cho thấy với bà tuổi Dậu đang có được cơ hội để khẳng định mình trong công việc và bạn nên tìm ngay cho mình những thế mạnh sẵn có lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi việc rất chi là thích hợp với bạn trong tuần và với bà tuổi Dậu đầu tuần cũng chưa phải là lúc để cho bạn cất bước bay cao, bay xa, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi, từ giữa tuần trở đi, mọi sự sẽ trở nên suôn sẻ, tốt đẹp hơn, bạn sẽ thấy công sức của mình bỏ ra không hề uổng phí chút nào. Về con đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này, cái nguồn thu nhập của bạn vẫn chưa được ổn định. Thời điểm đầu tuần, tiền dụng dĩnh về trong tay nhờ sự may mắn đang đứng về phía bạn. Thực thần chiếu mệnh, giang tay chia chở với bạn tuổi dậu từ giữa tuần trở đi lại chẳng được may mắn như vậy nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi tuất xem tử vi cho thấy bà tuổi tuất đang gặp sao bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh và đây là điểm báo thời gian này rất có thể với bạn sẽ gặp tai ương bất ngờ. Bạn tuổi tuất cần phải chú ý cẩn trọng mọi lúc mọi nơi để không phạm phải sai lầm mà về sau phải hối hận không kịp. Công việc của bà Tuổi Tuất trong tuần mới này, đây là thời điểm khá tốt, song đó là chuyện giữa tuần trở đi khi bạn gặp được thiên ấn chiếu mệnh giúp cho bạn để chấn chỉnh lại tinh thần làm việc. Cho nên, bạn Tuổi Tuất cần phải nhớ kỹ, không bỏ lỡ thời cơ hiếm có. Còn về con đường tài lộc của bạn Tuổi Tuất trong tuần mới này, lại đang có điểm báo khá ảm đạm. Bạn tuổi tuất chẳng tìm được cơ hội để gia tăng thu nhập cho mình và bạn có thể sẽ bị kíp tài chiếu mệnh làm cho mù quáng, thiếu đi sự tỉnh táo và sáng suốt. Trong khi cầm tiền đi đầu tư không đúng nơi đúng chỗ dẫn đến thất thoát là khó có thể tránh khỏi. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này, với bạn đang để cho cảm xúc lấn át hết lý trí. Có khi bị lừa gạt làm tổn thương mà cũng chẳng hề hay biết, đôi khi còn nghĩ rằng mọi thứ mình nhận lại là do mình làm sai. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang có điểm báo, con đường tình duyên của bạn khá chi là ảm đạm, đào hoa chẳng có là bao. Đối với những bạn đang còn độc thân, khó tìm được tình yêu, còn đối với những bạn đã có đôi có cặp, rất có thể sẽ đánh mất hạnh phúc mà mình đang có lúc nào chẳng hay. Trong tuần này, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi hợi lại đang có được cát tinh nâng đỡ thời điểm đầu tuần với bạn được cấp trên đánh giá khá cao nhờ thành tích mà bạn đạt được. Tuy nhiên, sự thành công không kéo dài là bao khi bạn tuổi hợi sẽ phải đối mặt với những khó khăn ngay sau đó. Và trong tuần, với bà tuổi hợi lại đang gặp sao thương quan chiếu mệnh, dễ khiến cho tinh thần làm việc của bạn mệnh bị sa sút bạn xua bì mình với những người khác mà không hiểu được rằng ai bỏ ra công sức nhiều thì sẽ được hưởng thành quả, nào ai giống ai. Còn về con đường tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, tài vận của bạn từ đầu tuần tới giữa tuần rất chi là hanh thông khi bạn đang gặp được thiên tài giúp sức, hệ động vào việc gì, thứ gì cũng có thể cho bạn có được tiền về tay. Tuy nhiên với bà tuổi hợi, dường như không mấy quý trọng thành quả mà mình làm ra và rất có thể bạn sẽ tiêu xài hết cả đống tiền trong những ngày cuối tuần nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.